Alo, vâng xin chào tất cả anh em, cảm ơn em các quay trở lại kênh sơ cầu ừ. top 1 đi kết MB anh em nhé. Và trước màn hình nhỏ của toàn thể tất cả anh em đây là kết quả đó là trả thưởng thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2021 và ngày hôm nay giải đặc biệt ra có dạng đó là 71738 yên tâm càng 7 đầu 3 đuôi 8 nổ cho anh em bạch thủ đề 38 nằm ở cái bộ đề sắt kép 33 anh em nhé và chúng ta cùng nhau điểm qua từ đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay thì câm điếc cho anh em một cái đầu một đấy mấy ngày hôm nay câm điếc cho anh em một đầu số rất là nhiều phải không ạ và lô tô bệt về cho anh em hai nháy ngày hôm nay thì có 03 này 38 nổ hai nháy nổ đề cho anh em đấy và tiếp tục ngày hôm nay rực rỡ với đường cầu đó là diễn đàn lô 96 nổ cho anh em con bạch thủ hai nháy rõ ra phải không ạ và nổ cho anh em hai nháy nữa là con 76 ngày hôm nay lô tô hai nháy rất là nhiều đúng cho tất cả anh em thì cặp 0330 về cho tất cả anh em đấy và 2772 nhá nổ cả cặp đấy, ngày hôm nay cặp về cho anh em khá là nhiều đúng cho tất cả anh em 3883 này đấy cặp khá là nhiều cho toàn thể tất cả anh em rồi thì ngày hôm nay xin chân thành đó là chúc mừng đến toàn thể tất cả anh em nào đã chiến thắng được con à, độc tủ đề 38 và ba càng 738 niềm vui nhân 2 nhân 3 đến tất cả anh em nhé rồi ở ngày hôm qua thì ở diễn đàn công khai Đội ngũ chúng tôi lên video chốt số cho tất cả anh em cái đường cầu con 83 Thì ngày hôm nay nổ cả cặp cho anh em nhá Còn độc thủ 83 và 0330 nổ cho anh em đó là hai nháy là ba nháy Tất cả vị trí đó nổ cầu cho anh em bốn nháy Đấy ngày hôm nay quá là rực rỡ phải không ạ Và rất rất là đáng tiếc ở cái đường cầu đề Lên cho anh em đó là ở cái uh, Dàn đề thì chúng ta không may mắn không chiến thắng được ngày hôm nay nhá. Chạm đề bắt cho anh em chạm hai chạm một ngày hôm nay nổ chạm 38 đúng chưa? Rồi, thì ngày hôm nay cảm ơn chân thành những anh em đã luôn luôn yêu quý ủng hộ kênh, những theo dõi kênh và like ủng hộ. Đó là cái nguồn cảm hứng lớn nhất mà đội ngũ các anh em dành tặng cho đội ngũ của chúng tôi nhá. Rồi thì không để anh em phải đợi chờ lâu nữa thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chốt số cầu kèo vào ngày mai để anh em tham khảo nhá thì vị trí cầu chạy cho anh em ở cái ngày 27 tháng 11 này vị trí cầu lô hai nháy có xuất hiện cho anh em ngày mai hay không ngày 27 tháng 11 nhá thì vị trí đó là giải 3.2 cho toàn thể tất cả anh em chúng ta sẽ có đó là giải 3.2 ở giải 3.2 đúng chưa thì chúng ta có đó là con số 4 ở cái à, hàng ngàn nhá ở bộ số 4 ở hàng ngàn và ghép lại cho tất cả anh em một cái giải 6.1 chúng ta in nó là giải 6.1 đầu vào con số 1 đấy ghép lại để chúng ta tìm ra một cặp xong tủ lô tô để đánh vào ngày mai vị trí cầu kèo vào ngày mai thì anh em có thể tham khảo nhá đấy có đó là 4 ghép 1 phải không ạ 4 ghép 1 nổ cho anh em một cái cặp xong tủ lô tô đó là 14 và 41 14 và 41 để đánh cho ngày tiếp theo Đúng chưa? Và ở ngày 28 thì chúng ta nhận định được cái đường cầu chúng ta có đó còn 41 cho tất cả anh em. Và vị trí cầu kèo tiếp tục cho anh em báo 1 ghép 2. Nổ về cho anh em đó là cặp lô tô song thủ 12 và 21. Đúng chưa? 12 và 21 để đánh cho ngày 29. Đúng chưa tất cả anh em? Vị trí đánh cho anh em vào ngày 29. Đấy. Ngày 29 này chúng ta có ở ngày 29 thì chúng ta ăn được nó đường cầu 12 và 21 12 21 nhá đấy và tiếp tục câu lại báo cho toàn thể tất cả anh em vị trí đó là 6 ghép 6 đúng chưa chúng ta có 6 ghép 6 phải không tất cả anh em đường cầu 6 ghép 6 báo về cho anh em con kép 66 đấy đường cầu báo kép cho anh em con 66 này để đánh cho vị trí đó là ngày 30 à, nhé ở cái ngày 30 thì chúng ta xuất hiện đường cầu đó là con 66 có cho tất cả anh em đúng chưa con kép 66 này và vị trí cầu lô hai nháy ngày mai báo cho anh em không ghép 9 nổ cho anh em cặp xong tủ lô tô 0990 nhá. Vị trí đó là ngày mai 0990 cho anh em tham khảo ở đường cầu cơ máu gạo tiền này. Kết cầu chống máu anh em vào tiền, không kết cầu chống máu dừng lại mức độ gọi là tham khảo. Và xong tủ lô tô quyết định cuối cùng bắt cho anh em đó là cặp xong thủ 0990 nhá cặp song thủ anh em chơi đó là 0990 phải không ạ để bắt cho tất cả anh em ở song thủ lô tô đấy và cặp song thủ lô tô sẽ bắt cho anh em 0990 này <clears throat> tiếp theo ở theo cái đường cầu này chúng ta nên chơi vào vị trí đó là ngày mai ở đường cầu sau đó là giải đặc biệt con 38 về phải không ạ Giải dạ, đặc biệt con 38 về chúng ta nên chơi theo bạc nhớ con độc thủ lô như thế nào. Độc thủ lô, đội ngũ chúng tôi sẽ bắt cho anh em vào vị trí ngày mai ở con độc thủ nhá. Và con độc thủ lô tô sẽ bắt cho anh em đó là con 49 được chưa? 49 nhá. Độc thủ lô. Để chốt cho anh em vào ngày mai. Vị trí con 49 cầu rất là đẹp. Đấy. Và dàn đề lên cho anh em như sau. Dàn đề để cho tất cả anh em tham khảo vị trí ngày mai ở cái bộ đề 04 chúng ta có 040 dàn đề nhá dàn đề tôi sẽ chỉnh cửa chữ nhỏ tí xíu 040 tiếp tục anh em có cho mình ở còn 090 090 và 595 595 tiếp tục anh em gồm có cho mình bộ đề 23 à, chúng ta có 232 232282 tiếp theo anh em có cho mình 373 các bạn 373 và 787 373 và 787 tiếp tục bộ đề cuối cùng cho anh em không thể bỏ lỡ được cái à, bộ đề 14 bạn ạ 14 chúng ta có 141 à, tiếp theo anh em có 191 646 và 696 696 Tổng cộng anh em gồm có bao nhiêu con số ạ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 con số tròn anh em nhé Rồi thì à, tôi sẽ lên cho anh em mở cái chạm đề Bắt cho anh em à, chạm 3 và cái chạm 9 Chạm 3, chạm 9 nhá Rồi những anh em thua tha xa bờ loạn số thì liên hệ ngay Zalo chúng tôi Phí sau sẽ quay cho tất cả anh em Cảm ơn anh em đã luôn luôn yêu quý ủng hộ kênh bằng những lượt like và những lượt đăng ký anh em nhé. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.